rồi hello anh em thì xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của lộc phát tài đó thì à, anh em à, xem video ngày hôm nay thì à, bên lộc phát tài sẽ giới thiệu với anh em tất về tất cả các loại đồ bông bịp của năm 2020 và 2021 thì bên lộc phát tài chuyên cung cấp về bầu cua tài xỉu và bài lá thì bài lá thì anh em hiểu nè bài lá thì là muốn thế nào để anh em chơi ăn người ta thì bài lá nó có những cái bài lỗi công ty nha anh em nói chung là giá giá cả thì cũng mềm dễ chơi dễ sử dụng à, chứ không phải như những cái bài mà bài kính hay bài à, à. bài bài kính hay là bài ấy thì nó khó nha anh em ừ. nhưng riêng cái bài bài lỗi á, công ty á, thì rất là dễ quấn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về cái bộ môn đó là bài lỗi công ty ừ. thì lỗi công ty nó có ba loại nha anh em ừ. công ty thứ nhất là nó là lỗi lỗi tam giác nè lỗi ô vuông và lỗi số thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái bộ gọi là bài lỗi công ty tam giác thì mình cũng lấy một bộ nói chung là nó cũng rẻ tiền thôi nhưng mà thực sự là nếu mà lấy ra cái cây này ra thì nó lẻ cây đi không có không có bán được cho người ta anh em hiểu không thì một cây này giá rất là mềm nó không có đến nỗi mà gọi anh em không chơi được và cũng rất là dễ chơi đó thì à, nếu như anh em à, chơi à, muốn học hỏi muốn biết về những cái bộ môn này thì anh em liên hệ hai số điện thoại trên màn hình 0981 521 779 và 0966 521 779 để được Lộc tư vấn và học nhân viên của Lộc sẽ tư vấn cho anh em thì anh em chỉ cần liên hệ số điện thoại trực tiếp hai cái điện thoại trên màn hình nha anh em còn anh em tất cả các điện số điện thoại khác mà giả danh là phát tài thì đó là giả mạo nha anh em chỉ có hai số điện thoại là 08 0981 521 779 và 0966 521 779 là bên cơ sở là phát tài thì hôm nay sẽ chỉ anh em cái về nhận biết nhận biết về về lỗi công ty như thế nào em nhìn anh em nhìn trên lá bài nha thì đây là cái lá bài anh em nhận biết nè có nghĩa là đây là lỗi tâm giác thì anh em đếm từ đây đó anh em thấy mấy cái lỗ tam giác nhỏ như này không thì nó sẽ có những cái dấu đậm và dấu mờ thì đây là anh em đếm số 3 nè ba này là con ba rô hoặc là con ba chuồng thôi nha anh em à, ba, ba này là gọi là ba chuồng nè anh em đó ở à, ba rô à, nước là bên này nha rô rô chuồng cơ bích đó cơ bích rô chuồng có nghĩa là cái này cái rô ba rô nha anh em anh em nhận biết nè đếm nè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 rồi ghi là cái hai cái xì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ri đầm và và là hết đó thì anh em sẽ đếm từ đây qua đây có nghĩa là nửa đây là nhỏ nửa đây là lớn anh em nhìn theo mỗi cái tâm giác thế này sẽ là hai con nghĩa là con xì bên này và con hai bên này đó thì bây giờ mình sẽ sóc lên và đánh theo kiểu xì lát cho anh em xem nha đó đánh vào kiểu bột như xì lát cho anh em xem thường thường là bài này hay chơi về xì lát nha anh em nha chơi về slack chứ không có chơi về uh, nói chung là mình biết bài người ta thôi chứ còn nếu quýnh slack thì anh em có tỷ lệ anh em thắng cao hơn đó anh em bọt thì anh em vẫn né được bài đó thì bây giờ mình sẽ chia hai tay đó thì bây giờ anh em nè nếu như chia bài như thế này thì anh em đã biết anh em chia chậm á thì anh em vẫn biết là bên này là nó là hiện tại nó là 10 16 nút hoặc là 17 nút thôi nha anh em đó thì bây giờ mình mình làm cái thì bây giờ là cái là mình hiện tại là 17 nút nè thì bây giờ 17 nút thì nó cũng giống như bên này đó cái này tầm cỡ 16 thôi anh em nhá mình lật ra nó xem nè tầm 16 17 thôi anh em thấy chưa thì nó ngang bàn nha đúng không thì bây giờ rút rút rút bây giờ rút đích nha một bài rút đích để anh em nhìn nè như bây giờ nếu như mình 17 mà bọt cái này là quát nè đi đó người ta bọt cái này cũng là quát luôn ví dụ như là 1 2 3 4 5 6 6 cái này là 6 nha anh em đó đây là 6 bít nha anh em anh em thấy chưa 6 bít đúng không thì bây giờ mình mình, mình tiếp tục mình kéo này, thì bây giờ anh em đếm tiếp nè 1 2 3 4 5 6 7 8 đây là cái 8 bít luôn nha anh em đây là 8 bít nè ở tấm ờ, tấm rô anh em thấy chưa đó anh em sẽ kéo đứt anh em thể biết anh em đếm nè 1 2 3 4 5 6 7 đây là cái 7 rô anh em nha đó anh em thấy chưa anh em đếm nè bên bên này là nước nè anh em bên hông á là đang tính nước có nghĩa là bít cơ chuồng rô đó thì bên này anh em sẽ tính là là là cái con số của nó ví dụ như con này là con đầm này đây là con đầm nha anh em đó đây là đầm à, đầm đầm cơ anh em thấy chưa đầm cơ đó cây này là cây ri đây là cây ri uh, chù anh em thấy chưa cái là mình nhìn bên mặt mình sẽ đoán được mình sẽ biết được biết được phải đoán đâu biết luôn đây cái chuồng này chuồng nhưng mà anh em tính nè ri đầm vàng có nghĩa là cái này cái 10 nè đó đây là 10 chuồng nha anh em anh thấy chưa nói chung là rất là nhanh tùy khi anh em nếu anh em mà đã chơi quen thuộc về cái bài môn và lỗi lỗi tâm giác này á, thì anh em bắt kịp rất là nhanh đó thì uh, chúc anh em cái năm 2020 và năm 2021 này thành công hơn về cái bộ môn uh, bài lá bịp rồi xin chào anh em hẹn anh em lại video sau nha anh em